Thank you. mây sáng vào liên quan gì tao tao khổ tao đau có cho đồng nào có tiền thì cần anh em có tiền thì tìm không thấy anh em làm cái liều gì con cơ hàng thì anh em mình nhé đến lúc cao sang bỏ quên bạn bè xong về mà được sao anh xong về điện tôi đến ngay đây giờ đã đổi thay bằng giàu sang quá rồi bằng nhìn tôi cứ xa lạ ai giàu ai nghèo như nhau mà thôi nhắm mắt xuôi tay có mà tiền bạn bè xa lánh thì thôi thôi cũng đành gọi điện tôi đến ngay đây giờ đã đổi thay bằng giàu sang quá rồi bằng nhìn tôi cứ xa lạ ai giàu ai nghèo như nhau mà thôi nhắm mắt xuôi tay có mà bạn bè bày kinh hết tiền bạn bè xa lánh thì thôi tôi cũng đành chịu có tiền bạn bè bày kinh hết tiền bạn bè xa lánh thì thôi tôi